Bây giờ chúng ta bắt đầu đi đến bài về nấm candida. Trước hết, chúng ta phải hiểu bản chất về những căn bệnh nan y hầu hết đến với một cơ thể nhiễm axit độc tố trong khi đó tất cả những cơ thể nhiễm độc tố axit độc tố axit thì đều có thể đến 85 đến 90 phần trăm là cơ thể đó đã có nấm candida phát triển quá mức nên cái việc mà các bạn thanh lọc độc tố gan làm sạch cơ thể mà không diệt nấm thì các bạn vẫn đang chữa mỏ các bạn hiểu bản chất này giả sử bị ung thư các bạn chỉ đi diệt tế bào và khối u ung thư mà không làm mất môi trường của tế bào ung thư thì các bạn đang chữa ngọn mà môi trường của tế bào ung thư là môi trường độc tố và axit trừ ung thư máu các bạn nhé đây cũng là kết luận của giải Nobel y học năm 1931 vì vậy chúng ta hiểu nguyên lý là gì nếu như chúng ta không làm sạch môi trường độc tố axit trong cơ thể mà đi chữa các cái bệnh nan y do độc tố axit gây nên thì chúng ta đều đang chữa ngọt. Và môi trường độc tố axit là môi trường mà gần như có thể đến 99% là do đường ruột suy yếu gây ra. Đường ruột suy yếu không hấp thụ kiềm thì cơ thể chúng ta mới bị axit và khi cơ thể có đường ruột suy yếu lại là do nấm candida phát triển quá mức gây ra và có tỷ lệ có thể đạt đến 90% đó là do nấm candida này <clears throat> do vậy chúng ta đang đi dần đến từng bước tìm ra được bản chất gốc bệnh nani và cái nấm candida mà nó phát triển quá mức rồi chúng ta có thể làm sạch độc tố axit trong cơ thể tưởng chừng như hết nhưng chỉ một vài thời gian ngắn thì lập tức thấy độc tố lại hình thành axit lại hình thành bởi vì chúng ta không kết hợp được nấm kết hợp được việc diệt nấm nên là nên là khi chúng ta đào thải độc tố axit ra khỏi cơ thể thì chúng ta cũng phải diệt nấm để cho nấm dừng phát triển thì chúng ta mới đi được vào gốc bệnh dù gốc bệnh chưa phải là sâu thẳm nhưng chúng ta ở đây chúng ta đã nhận ra gì ạ mọi việc chữa trị từ y học hiện đại cho đến đến các bài đông y của phương các bài thuốc cổ xưa vẫn chưa đi vào gốc bệnh đối với bệnh nan y nằm ở những chỗ này thì các triệu chứng một cơ thể nhiễm nấm candida như thế nào ngay bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm chứng trên cơ thể rất đơn giản hơi thở có mùi hôi thì các bạn có thể nhận ra ngay đặc biệt là qua cái thời kỳ Covid-19 thì hầu hết người Việt Nam ít nhất đã có một một vài lần đeo khẩu trang đúng không ạ thì khi chúng ta đeo khẩu trang mà chúng ta đi đường đi đường trong vòng 30 phút hoặc đến 1-2 tiếng đồng hồ mà khẩu trang chúng ta có mùi hôi ở hơi thở chúng ta đưa ra thì đấy đã thể hiện là nấm căn đa của chúng ta đang phát triển rất dễ nhận ra ở điểm này đấy là những cái đấy là một trong những nhiều triệu chứng bây giờ tôi sẽ đọc cho các bạn để các bạn các bạn nghe được và các bạn thử đánh dấu xem mình có đến khoảng 3 cái vấn đề 3 triệu chứng sau thì chúng ta chắc chắn là cơ thể đã có nhiễm nấm candida một là cơ thể hơi thở có mùi hôi đầy bụng hay đánh hơi hay gọi là đánh rắm ăn uống khó tiêu bị tiêu chảy hoặc táo bón mãn tính đau bụng không có lý do đau dạ dày hoặc đường ruột hay bị co thắt hay là gọi là hội chứng ruột kích thích hay là đại tràng co thắt huyết áp thấp nghiện đồ ngọt loét trong miệng hoặc viêm loét dạ dày hoặc hay bị dị ứng nhạy cảm với đồ ăn tim đập nhanh miệng khô ngứa bộ phận sinh dục nấm bộ phận sinh dục khó chịu khôi khi đi cầu về tâm lý có xu hướng chán đời tiêu cực tâm lý không ổn định hay thay đổi đột ngột có hiện tượng luôn lo lắng hồi hộp hoặc hiện tượng đầu óc hay mù mịt khó tập trung hoặc hay đau đầu đối với trẻ em có thể bị loét khi mặc tã ngứa có những mụn ngứa ở trên cơ thể da khô hoặc với chúng ta với mọi người có thể hay bị nấm các đầu ngón chân ngón tay đau các loại xương cơ khớp hay tê chân tay tuyến giáp hoạt động không ổn định mạch đập chúng ta không ổn định phụ nữ thì có thể vô sinh viêm nhiễm bộ phận sinh dục mà dùng các loại kháng sinh không khỏi hành kinh không đều nhiều quá hoặc ít quá hay bị viêm đường tiết niệu rồi lãnh cảm rồi hóc môn không bình thường chập chờn cao thấp rồi thiếu sắt rồi đối với hệ miễn dịch thì vô hiệu hóa dần hệ miễn dịch người hay đuối sức rồi bị các bệnh như bệnh hen bệnh quầng mắt bị sưng rồi hệ hô hấp hay bị viêm nhiễm cơ thể thì hay bị lạnh run rẩy đau họng mãn tính rồi có những biểu hiện rụng tóc viêm mũi viêm xoang hoặc cơ thể béo quá hoặc gầy quá bị bệnh tiểu đường rồi già trước tuổi rồi tự kỷ đó và tất cả mọi bệnh ung thư đây là những nguyên nhân mà chúng ta chỉ cần có ba biểu hiện trên thì lập tức chúng ta phải thử nắm ngay cách thử nắm như sau chúng ta lấy một chúng ta lấy một cốc nước buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy không nói năng và cũng không nhổ nước bọt không ăn uống bất cứ thứ gì tốt nhất là sáng sớm vừa ra khỏi giường chúng ta hút một ngụm nước bọt thật lớn lấy một cốc nước đầy cốc nước đầy cốc thủy tinh trong để chúng ta dễ quan sát chúng ta vút nước bọt càng lớn càng tốt sau đó chúng ta nhổ lên trên mặt nước của chiếc cốc quan sát nếu như nếu như thấy nước bọt tan ra nước bọt tan ra thì thực sự chúc mừng bạn đó bởi nó chỉ khoảng 30% dân số Việt Nam không nhiễm nấm candida trong lớp thanh lọc của tôi bốn năm chục cho đến bảy tám chục ở các lớp trước thì chỉ có một đến hai người chưa lớp nào quá ba người không nhiễm nấm candida khi mình nhổ nước bọt vào vào các nước mà thấy nước bọt tan ra điều này là rất ít và hầu hết là khi nhổ nước bọt vào cốc nước có hiện tượng nước bọt đóng mảng như nước bọt đóng mảng nhiều giờ mà không chìm xuống đáy cốc thì người đó đã có nấm candida nhưng cơ thể đang khống chế được nó nhưng nếu các bạn quan sát mà thấy có các cái tia phóng xuống đáy cốc hoặc nó chìm cả những mảng xuống đáy cốc hoặc nó nó, nó nó nó chìm xuống nó chìm xuống ra khỏi bề mặt nước thì đấy là nấm candida đã phát triển và điều này đối với những người đó là phải diệt nấm rồi trong trường hợp mà nấm candida phát triển quá mạnh thì nước bọt có thể phóng kia hoặc đẩy cả những mảng nước bọt xuống đáy cốc. Lúc này, chúng ta đã nhận biết rằng nấm Canada phát triển quá mức rồi. Đây là cách thử rất rõ ràng nhất. Và chúng ta buộc phải diệt loại bỏ nấm ra khỏi cơ thể. Sau đây, tôi xin phổ cập giải pháp diệt nấm. Cách một Dùng dầu dừa ép lạnh các bạn chú ý dầu dừa ép lạnh nếu dầu dừa nấu chúng ta sẽ không bao giờ diệt được nấu dùng dầu dừa ép lạnh dạng quay ly tâm chúng ta mỗi ngày dùng 250mg đến 270mg mỗi lần uống một thìa canh cách nhau 20 phút buổi sáng sớm dậy khi ra khỏi giường và chúng ta uống như vậy liên tục cho hết cái lượng dừa đó cái lượng dầu dừa đó và chúng ta uống liên tục 3 ngày không ăn chỉ uống nước nóng thì cách này là hữu hiệu nhất tuy nhiên có rất nhiều người hơi mệt mệt cách hai mỗi buổi sáng dậy uống khoảng 2 đến 3 thìa hoặc nhiều thì 5 thìa. Dầu dừa ép lạnh cũng cách nhau 20 phút uống liên tục có thể trong vòng một tháng đến một tháng rưỡi hoặc nếu chúng ta chỉ nghỉ thứ bảy chủ nhật thì trong đó chúng ta sẽ bớt một ngày là diệt nấm dừng ăn tất cả và sáng dậy chúng ta uống dầu dừa cả ngày cũng cách nhau 20 phút mỗi lần một thìa canh uống như vậy đến khi nào mà chúng ta cảm thấy hơi thở chúng ta thơm tho cơ thể chúng ta không có biểu hiện như tôi vừa nói lúc này chúng ta thử cốc nước mà không thấy nấm bị chết hoặc chúng ta đi đại tiện mà uống dầu dừa sau khi uống dầu dừa mà chúng ta đi đại tiện không thấy hiện tượng không thấy hiện tượng đào thải màu xanh lục hay màu vàng thì đấy là biểu hiện chúng ta đã hết nấm thì lúc này các bạn sẽ nhận ra tại sao mà cơ thể chúng ta khi đào thải được diệt được hết nấm đào thải được độc tố thì hơi thở chúng ta thơm tho như một đứa trẻ dù tuổi cao khi chúng ta diệt được nấm thì cơ thể chúng ta nay sắc da cũng thay đổi khi chúng ta dùng dầu dừa dù uống buổi sáng một chút hay dùng 3 ngày liên tục thì đều có những biểu hiện đau bụng nhẹ đi lỏng, phân đẩy điện có thể có bị cá re đó những người mà diệt nấm cả ngày thì có hiện tượng đào thải ở phân có những cái mảng màu lục màu giống như tảo đây là nấm chết hoặc những người nhẹ hơn thì có màu vàng sẫm nổi trên mặt nước <clears throat> hoặc lẫn trong nước có những người mà đã có màu xanh là nấm chết quá nhiều lượng nấm quá nhiều nó chết được đào thải ra trong trường hợp uống dầu dừa mà chưa quen thì các bạn hãy uống chút một để làm quen mỗi lần một nửa thìa à, nợ miệng sống nuốt nợ trong miệng sống nuốt được nó có biểu hiện là hơi ngấy ngấy ngán nó thì chúng ta cũng quen rồi thì cảm thấy nó bình thường còn những người nào mà dị ứng với dầu dừa thực ra nếu mà các bạn ăn cùi dừa mà nó không có biểu hiện gì thì, thì uống dầu dừa nó cũng sẽ không có biểu hiện dị ứng dị ứng này là hiếm nhưng mà phản ứng với dầu dừa thì dầu dừa là một loại dầu duy nhất mà các bạn có thể xào nấu không bị biến đổi chất không gây độc tố duy nhất dầu dừa các bạn ạ. rồi cách 3 nếu các bạn không hợp với dầu dừa không thích dùng dầu dừa thì các bạn dùng xả gừng ớt tỏi riềng tiêu đó các bạn xay ra giã nhuyễn ra bằng cối bằng cối gỗ sau đó các bạn đổ rượu vào sau vào khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng thì nó sẽ nổi váng lên một cái lớp tinh dầu thì các bạn rút tinh dầu đó các bạn pha với nước ấm xúc miệng uống đó, uống hàng tháng thì dần dần nấm cũng được tiêu diệt tuy nhiên nó sẽ chậm hơn rất nhiều Đó, và không triệt để được bằng dầu dừa đây là cách mà các bạn vừa kiểm tra được nấm candida vừa loại bỏ nấm candida ra khỏi cơ thể và đây cũng là mấu chốt trong vấn đề hỗ trợ trị liệu hay phòng chống các bệnh nan y nếu các bạn bị nấm candida mà các bạn không loại bỏ thì các bạn không bao giờ làm cho đường ruột khỏe lên mà các bạn bị cơ thể axit mà không làm đường ruột khỏe lên thì cũng không bao giờ loại bỏ được axit mà các bạn bị ung thư bị các bệnh nan y mà các bạn không loại bỏ axit ra khỏi cơ thể thì các bạn cũng không bao giờ chữa được bệnh nan y đây là nguyên lý bất di bất dịch các bạn có thể kiểm chứng cho tất cả những người bị bệnh nan y họ đều có cơ thể nhiễm axit bằng cách thử đá quỳ các bạn kiểm tra những cơ thể axit để xem họ có nấm candida hay không bằng cách sử dụng một cốc nước và lấy nước bọt thử buổi sáng các bạn sẽ kiểm chứng được những điều tôi nói nó chính xác ở mức độ nào đối với việc kiểm tra cơ thể nhiễm axit thì các bạn rất dễ dàng so sánh cơ thể của người bệnh với đám trẻ một đứa các bạn chưa nên các bạn kiểm tra lấy vài đứa trẻ thì tự nhiên khi các bạn so sánh lá quỳ ở nước bọt hay nước tiểu hay phân của chúng nó đều khác biệt với một cơ thể bệnh tật nghĩa là phương pháp của tôi đưa ra cho các bạn ngày hôm nay tự các bạn kiểm chứng được những điều tôi nói nó hay hơn ở tất cả các phương pháp mà chỉ học lý thuyết không điều này tôi đang cho các bạn một kiến thức là biến các bạn đang là người bệnh hoặc một người bình thường trở thành bác sĩ cho bản thân các bạn hay cho chính người nhà các bạn và các bạn lại kiểm chứng được cái điều tôi nói ở mức độ chính xác tuyệt đối khi các bạn kiểm tra trên cơ thể người khỏe và so sánh với người bệnh đây là những cái kiến thức mà các bạn cần nắm được cần chia sẻ để cho cộng đồng chúng ta cùng khỏe và các bạn biết nào không khi cơ thể không nhiễm độc tố không axit thì là một cơ thể có sức đề kháng rất tốt và các bạn nhìn vào Covid-19 thì những đứa trẻ những đứa trẻ mà tôi nói độ pH chúng luôn chuẩn đó là những đứa mà covid và nó đi ra nó nằm ở chỗ này nghĩa là khi cơ thể không nhiễm độc tố axit thì cơ thể người đó sẽ có sức đề kháng tốt và sức đề kháng tốt thì sẽ không bị covid cõng đi các bạn hiểu nguyên lý chưa đó không những bệnh đã đi mà kể cả dịch bệnh không dễ dàng tấn công được họ nằm ở chỗ này đây là kiến thức cực kỳ căn bản mà các bạn cần nắm được và cần chia sẻ